của cò Ngày 20 tháng 11 tới đây, ai ai cũng chuẩn bị thiệp mừng, lời chúc dành cho các thầy cô Nhưng ai đâu ai còn có ít ai nhớ rằng bố mẹ mới là những người thầy, người cô đầu tiên đã dạy giảng dạy chúng ta rất nhiều thứ Bố mẹ đã dạy chúng ta từ những bước đi, từ những rồi đã chăm lo chúng ta từ những giấc ngủ, bữa ăn Bố mẹ, người thầy đầu tiên cho chúng ta tình yêu thương to lớn Thêm những thêm sự giảng dạy lớn lao Bố mẹ là người tuyệt vời nhất Nhân dịp 20 tháng 11, con cảm ơn bố mẹ đã đồng hành cùng con trong cuộc đời qua. Con yêu bố mẹ. Ngày 20 tháng 11, con xin gửi tặng bố mẹ lời cảm ơn chân thành nhất. Bố mẹ đã luôn giúp đỡ con trong khoảng thời gian qua, đặc biệt là trong việc học tập. Con cảm ơn bố mẹ. Bố, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con suốt thời gian qua. Dạ. Con cảm ơn bố mẹ vì suốt 11 năm qua đã luôn là hai người đi theo đằng sau con và chăm sóc con từng mê người. Để con có được ngày hôm nay, bố mẹ đã cho con từng bữa ăn và giấc ngủ và cho con được đi học. 30 tháng 11 này Con muốn cảm ơn bố mẹ Và đã nuôi dạy chúng con Chào một tới người mẹ về Con chúc bố mẹ 20 tháng 10, 11 vui vẻ Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con từ khi còn bé đến nay đã trưởng thành Đã đồng hành con suốt quãng đường à, Từ khi còn chưa biết đi cho đến bây giờ đã được tập trung vào cơ sở Giờ con chúc bố mẹ là mẹ đã vui vẻ ờ, sợ bừng trên xây giỏi trong ờ, công việc cũng như để yêu thương con nhiều hơn con yêu bố mẹ rất nhiều cảm ơn bố mẹ vì trong suốt 3 năm qua bố mẹ đã chăm lo cho con và quan tâm đến con ạ cảm ơn bố Trung và mẹ Văn Anh trong thời gian qua đã chăm lo cho con từ, uh, từ thức ăn đồ uống cho đến uh, cả tiền học viện và dạy dỗ con em chào con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là những người thầy cô đầu tiên dìu dắt giúp đỡ chúng con nên người. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin chúc bố mẹ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong sự nghiệp. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn bố, Đức Anh và mẹ Thủy vì đã luôn ờ, nắm con và giúp con à, đồng hành cùng với con trong chặng đường học tập. Con yêu bố mẹ. Nhân ngày 20 tháng 11, con chúc bố mẹ cũng như là người thầy người cô đầu tiên của con ừ, khỏe mạnh thành công trong cuộc sống cảm ơn bố mẹ cảm ơn bố chị và mẹ ánh vì đã nuôi nấng con nên người và là người thầy đầu tiên của con con yêu bố con chào bố mẹ con là thiên di đây um, hôm nay con muốn quay video này để bày tỏ những lời chúc chân thành nhất của con đến với bố mẹ Con chúc bố mẹ luôn luôn thành đạt và thành công trong sự nghiệp Con yêu bố mẹ nhiều lắm Con cảm ơn bố anh mẹ hàng đã nuôi dạy con qua 11 năm qua Yeah Con cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã cùng con ở khi mà con vừa mới sinh ra Và lúc mà con trưởng thành thì bố mẹ cũng sát cánh bên con Con cảm ơn bố mẹ nhiều Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con và dạy dỗ con ở nhà và khi đi học con chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi tràn đầy sức sống con xin chân thành cảm ơn bố mẹ đã dạy con từ hồi con còn chưa biết đi chưa biết nói nhưng bây giờ con đã lớn khôn con chúc bố mẹ mạnh khỏe nhân ngày 20 tháng 11 con xin chúc bố mẹ là những người thầy đầu tiên của con nó những người đã giúp con từ những điều bổ ích nhất của cuộc sống cũng bước đi đầu đời thì con chúc, chúc, chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe hạnh phúc để đồng hành con trong suốt quãng đời này cảm ơn bố mẹ con vâng, cảm ơn bà, ờ, bà Lê Hồng Vũ và mẹ Nguyễn Thanh Ngọc đã trong 10 năm qua đã dạy số và tận tình yêu thương con con cảm ơn ba mẹ và con rất yêu ba mẹ con cảm ơn bố mẹ vì ờ, đã dạy con nhiều ờ, điều hay và ý nghĩa con rất yêu bố mẹ con cảm ơn bố mẹ đã là người thầy đầu tiên của con, đã đồng hành với con suốt 11 năm qua. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin dành lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ vì đã là những người thầy, người cô đầu tiên dạy con và đã nuôi nấng con trong 11 năm cảm qua. Mẹ con yêu bố mẹ. Luôn chăm sóc con, quan tâm con và trợ giúp con mỗi khi con cần. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn mẹ vì đã là người mẹ của con. À, con chúc bố mẹ là người thầy đầu tiên của con. Con yêu bố mẹ nhiều lắm ạ. Con cảm ơn bố mẹ thời gian qua đã chăm sóc con để uh, con được trưởng thành như bây giờ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều. Thì ngoài chúc mừng 2011 đến những người thầy, cô của các trường thì con muốn chúc mừng bố mẹ những người thầy đầu tiên đã dạy dỗ con từ khi con sinh ra những bài học của bố mẹ luôn luôn có thật nhiều ý nghĩa rất là sâu sắc và là hàng trăm cho con để con bước vào đời cùng những cái bài giảng của cô thì mình con trở nên con trưởng thành hơn biết hơn và con đã đạt được nhiều thành tích từ đấy là mình con cảm thấy rất được I love you, mom and dad. Uh, you have always been uh, my heroes and my teachers uh, way back from the start. Uh, you have taught me, you have paid for uh, my, my classes, you have paid for everything that I have long desired for. Thank you.